Ok hello anh em, rất vui vì được lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh Xin được cảm ơn anh em Tiến Đạt, anh em Phạm Lam Phong, anh em Hưng Phạm, anh em Nam, anh em Ngô Thanh Sang, anh em MC Joyler Linh và anh em Kunilu đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em ơi hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em, tiết lộ cho anh em một cái đội hình cực mạnh Phải nói là mạnh vãi cứt luôn mạnh nhất meta khẳng định là mạnh nhất meta nha anh em nhá và khi mà cái bộ này nó ra ấy đấy, nó xuất hiện ấy thì nó sẽ tôi đảm bảo với anh em nhá khẳng định là nó sẽ xoán ngôi cái bộ 6 assassin kẹp cọc mà 6 assassin kẹp cọc thì nó phải gọi là tier S bây giờ đấy đấy tier S bây giờ tức là nó đã gọi là mạnh nhất bây giờ rồi mà vẫn có cái bộ mà nó xoán ngôi được đấy, nó đấm được thì chứng tỏ là cái bộ hôm nay tôi phải nói là bộ rất mạnh đấy và cái bộ này ấy, thực ra là cách đây hơn một tuần Tôi đã từng tiết lộ trong một video trước đây Đấy, khi mà tôi nói về cái meta này Thì tôi đã từng tiết lộ cái bộ này rồi Và cái đợt đấy là tôi tiết lộ thoáng qua cho anh em Nhưng vẫn có một vài anh em để ý Đấy, có comment ở phía dưới Đấy là tôi hãy làm cái bộ này đi Nhưng mà tôi chưa làm Đấy, bởi vì tôi đợi cái lúc thích hợp tôi làm Tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm là tôi có nên làm cái bộ này không Bởi vì khi mà tôi làm bộ này xong ấy Thì tôi đảm bảo với anh em luôn Ngày mai ở trong rank Nhà nhà chơi, người người chơi Và chúng ta lại sẽ có những cái trận đấu 8 người Thì 6 ông chơi cái bộ đó <laughs> Nhưng mà tôi thì tôi cũng tính đi tính lại rồi Cái tuần trước tôi chưa ra bởi vì cái giai đoạn đấy, cái bộ này nó quá bá đạo anh em ạ Và tôi thực sự là lúc đấy tôi cũng chưa biết cách nào để có thể là khắc chế được cái line up nào để có thể khắc chế được cái line up này Đấy nhưng mà đến hiện tại thì tôi đã tìm ra được cái bộ có thể chơi lại được cái bộ này rồi Đấy cách khắc chế vào giai đoạn late game Chính vì thế nên là tôi giới thiệu cho anh em nhá Còn cái đợt trước là bởi vì là chưa biết khắc chế Nếu mà giới thiệu cho anh em thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người là chơi bộ đấy ở trong rank Và thật sự lúc đấy thì lát game <laughs> Nhưng mà tôi nói là có cái cách counter, có cái đội hình counter Không có nghĩa là khi mà tôi ra cái clip này cho anh em xem thì là nó yếu nha anh em nhé Không không có chuyện đấy Nó rất mạnh anh em ạ Nó rất mạnh và khi mà anh em chơi ấy Nếu ở trong cái trận đấu đấy nhá Mà không có thằng nào chơi cùng cái layup của anh em Tức là cái, cái layup này này Thì anh em xác định là anh em vô địch nha anh em nhá Đấy và tôi cũng xin được tiết lộ cho anh em luôn Nếu anh em là cái người mà xem kênh tôi không bỏ bất cứ một video nào nhá Thì anh em có thể nhớ lại cách đây một tuần tôi đã từng chia sẻ tiết lộ cho anh em một line up Là line up đấy chính là cái line up Hunter kẹp 6 đỏ Anh em nghe thấy đã quen chưa? <laughs> cách đây một tuần đúng không? Chính xác không? Cách đây một tuần tôi đã chia sẻ cho anh em cái bộ này Và cũng đã có anh em ở trên kênh Là anh em đã yêu cầu tôi chơi bộ này rồi Để thử xem là cái sức mạnh của cái bộ này nó như nào Nhưng mà tôi chưa chơi Đấy và và và và cái đợt đấy thì cũng có nhiều người thắc mắc là tại sao cái bộ sáu đỏ Hunter nó lại mạnh thì hôm nay nha anh em nhá Trong cái buổi hôm nay thì tôi sẽ cho anh em biết là tại sao nó lại mạnh Đấy Rồi chúng ta sẽ dần dần chúng ta xây dựng cái bộ Hunter kẹp với 6 đỏ anh em nhá Ok Và <clears throat> và anh em cũng biết là cái tiêu chí của một cái line up mạnh là gì đúng không? Là đầu game dư máu tốt Đầu game giữ máu tốt và cuối game solo mạnh Đấy chính là tiêu chí của một line up mạnh line up một cái line up mà nó xếp vào hàng tier S ở trong cái meta đấy thì là thế nào là giữ máu tốt chơi ổn định ở vị trí là top 3 trở lên thì nó gọi là một cái đội hình mạnh đấy và cái đội hình này nó quá hay ở một cái chỗ là như này với cái đội hình assassin ấy nó cũng xếp vào cái tier S đúng không nhưng mà thường là cái bộ assassin nó hay đánh chuỗi thắng nó là đánh chuỗi thắng đấy và nó đánh chuỗi thắng rất dễ và đánh chuỗi thắng sau đó thì up có tiền thì up được cấp cao Sau đó thì roll ra được cái Selling Assassin 6 Assassin kẹp cọc kẹp Kira thì là vô địch Cướp điện nữa Thì chắc chắn là nó sẽ vô địch nếu mà có những cái món đồ chân phái Đấy nhưng mà cái cái bộ này này Nó lại hay ở cái chỗ là nó nó hay hơn Ở cái cái chỗ là như này Là khi mà anh em không bằng yêu chuỗi thắng ấy Mặc dù là là cái bộ này đánh chuỗi thắng cũng rất là ok nhá Chơi Hunter mà Hunter thì rất dễ để đánh chuỗi thắng nhưng mà nếu mà giả sử như Đây anh em thấy là tôi không có Hunter đúng không Thì tôi vẫn rất là dễ để có thể đánh được chuỗi thắng Đấy Tôi rất là dễ để đánh được chuỗi thắng Mà kể cả là không có chuỗi thắng nhá Thì chúng ta Vẫn có thể là chơi được Bằng cách là eco sau đó lật kèo Bởi vì chúng ta chơi 6 đỏ 6 đỏ là một cái line up mà là cái line up lật kèo Đấy Thì chúng ta có thể eco máu xuống thấp Sau đó chúng ta lật kèo Trong cái giai đoạn mà late game Eco Đấy, eco sau đó thì có tiền Có tiền, có tiền thì chúng ta có nhiều tiền Đấy, càng có nhiều tiền thì chúng ta càng dễ để áp cấp Cái bộ đỏ là cái bộ áp cấp mà Mà cái lab này là cái lab mà dí cấp là nhiều Đấy, chứ không phải roll nhiều Đây là cái lab dí cấp anh em nhé Chính vì thế nên là nó rất là dễ chơi Không phải roll nhiều, không phải đỏ đen nhiều Đấy, chỉ cần là những cái con tướng ấy Có một vài cái con co lên hai sao Còn những cái bọn đỏ thực ra là nó rất nhiều máu Nó chỉ cần một sao là nó cũng là ok rồi Quan trọng là nó phải ra là cái con co Đấy Ok Rồi tôi giới thiệu qua một chút về như thế thôi Để cho anh em biết là khi mà một, một cái đội hình ấy mà nó mạnh từ đầu game đến cuối game Hoặc là nó yếu cuối ờ, yếu đầu game nhưng mà nó có khả năng lật kèo Thì nó là một cái bộ rất mạnh Đúng không Và cái một cái bộ ổn định ở cái vị trí top 3 Đấy, một cái vị trí top 3 trở lên thì là một cái đội hình ổn định và nó là gọi đội hình meta. Phải nói thật là hôm nay thì tôi sẵn sàng tôi up cái clip này rồi Đấy nhưng mà cái tuần trước ấy thì tôi đắn đo lắm tôi hôm nào cũng có ý định cái hôm thứ bảy ấy cái hôm thứ bảy tuần trước rồi đến uh, chủ nhật là những cái hôm mà nhiều người xem đấy, đông người xem kênh thì tôi định là up vào những cái ngày đấy để thành một cái video clip nó gọi là đặc biệt nó gọi là video đặc biệt vào dịp cuối tuần đấy nhưng mà tôi đắn đo suy nghĩ thế nào thì tôi lại thôi bởi vì nếu mà bây giờ mà ra sớm thì cũng chưa biết cách counter chưa biết cách làm nào để có thể ăn được cái bộ này lết game trong khi cái bộ này cũng là một cái trong những cái bộ mà Slowbone Đấy cũng rất mạnh Đây rồi, u rồi anh em ơi, đây rồi, bắt đầu Hunter đấy nhá Anh em nhá, có Hunter nhưng mà chưa đủ 6 Hunter Nhưng mà thôi từ từ đã Bây giờ cho vào như này này Là chúng ta sẽ có 3 Hunter đúng không Mạnh hơn không Mạnh hơn không 3 Hunter tôi nghĩ là mạnh hơn Đấy Thì chúng ta sẽ có 3 Hunter À hay là kẹp mèo vào nhỉ Kẹp mèo thì có 5 con Kẹp mèo có 5 con không đánh chuỗi thua anh em nhá Anh em nhìn thấy là có cái cái cái, cái chuỗi thua cộng 4 ấy Thì <laughs> đối với tôi thì nó cũng chả có cái vấn đề gì cả anh em ạ Thắng một cái là bỏ bài, bài vào đánh luôn thôi Anh em cũng biết là tôi là cái cái người mà chơi giữ máu đầu game Đấy chứ còn tôi không có cái eco nhiều Đấy tôi chơi là tôi lúc nào tôi cũng là có Tôi tích bài rất nhiều ở phía dưới Và một khi mạnh một phát là tôi cho bài lên luôn Đấm luôn Đấy kể cả đang có chuỗi thua cộng 10 luôn <laughs> chắc là không nhỉ anh em nhỉ chuỗi thua cộng 10 chắc là cũng sắp bay màu rồi <laughs> kể cả là có chuỗi thua thì vẫn cứ là thắng là bỏ bài đây thắng rồi nhá anh em nhá bỏ bài lên thôi anh em yên tâm cái bộ này là cái bộ mà giữ máu tốt và rất khỏe đấy đủ rồi hai con mèo thế tôi xong rồi được rồi đấy anh em đấy được rồi đã thế là được rồi đã lên 6 luôn ba hunter hai mèo rất dễ chơi nha anh em nhá rất dễ để đánh được là là chuỗi Chứ còn eco làm gì Eco làm gì anh em Thắng là có một tiền mà Mỗi round thắng là có một tiền Mà có sơ trích thắng là cộng hai tiền Có tiền lãi Đấy anh em mỗi round anh em thua anh em cũng cũng cũng mất máu Mà anh em cũng đợi mãi tích mãi là mới lên được tiền Mà lúc đấy tụt nhiều máu quá rồi Thay vì thế anh em có thể cố gắng anh em đánh thắng Đấy còn rất nhiều người hỏi là tại sao Tại sao tôi lại có được cái một cái lượng máu nhiều vào cái giai đoạn giữa game Thì bởi vì tôi đánh chuỗi thắng Một cái câu trả lời rất là đơn giản thôi Bởi vì tôi đánh chuỗi thắng Thế thôi Đấy còn có những cái trận mà không đánh chuỗi thắng Nhưng mà vẫn máu nhiều bởi vì tôi giữ máu tốt <laughs> Thế thôi ờ, Còn ừ, cái video clip trước ấy Anh em có thể vào xem Có những cái ông mà ông rất là buồn cười Ông thắc mắc rất buồn cười Đấy cái trận đấu anh em cũng biết là cái trận đấu mà tôi bảo tôi vả thẳng vào mặt antifan ấy đấy là, là không hề xanh anh em cũng phải công nhận là không hề xanh đúng không đấy thế mà có ông vẫn là cứ cứ cứ phải là tranh cãi là cái trận đấy tôi xanh đấy <laughs> giời ơi còn ờ, mang ở lên diễn đàn để mà tranh cãi nha anh em nhá là biết thế nào Đấy, xong rồi lại phải khẳng định là không phải là anti fan của tôi. Cái câu đầu tiên là tôi không phải là anti fan của Tuấn Cơm. Nhưng đấy, anh em xem như này có được không? <laughs> rất ok nhà, rất là ok. Đấy, thôi sao, dù sao thì bạn có là anti hay không là anti thì cũng cảm ơn bạn bởi vì là bạn rất là quan tâm đến tôi khi mà chia sẻ lan tỏa đấy, lan tỏa những cái video clip của tôi đến với mọi người. <laughs> Tự nhiên video clip đấy lại nhiều người quan tâm anh em ạ, rất là nhiều người quan tâm vào comment các thứ. Thì thôi thì cũng được rồi tôi thì tôi cũng chỉ mong là như thế thôi đấy mình làm youtuber mà mình ờ, mình quan trọng nhất ấy nó là kiếm tiền nhưng mình cũng quan trọng gì cái việc là là đánh hay đánh kém đâu <laughs> đây rồi có đồ để đánh chuỗi thắng ở đây rồi búa xếp tuyệt vời luôn ok rồi có đồ đánh chuỗi thắng anh em ạ cho thỏ đấy cho thỏ hết cho thỏ hết cho thỏ hết thỏ hai sao cầm rồi Đấy Bây giờ up 7 Kẹp vào hai con wing Được nhưng mà tôi để round 12 anh em nhé, Round này chưa cần Round này là round 11 Chưa cần thiết Round 12 <clears throat> Round 12 là chúng ta có 7 con Nhưng mà thực ra là chúng ta có là tổng cộng Ở đây là 7, 8, 9, 10 10 con anh em ạ 10 con ở trên bàn cờ Ui thế đúng là đánh chuỗi thắng còn gì nữa <laughs> Lấy thịt đánh người Ok <clears throat> Lốt round này anh em nhé, Lốt round này rồi chúng ta sẽ up cấp anh em yên tâm, cái lượng 8 85 máu của tôi tôi đảm bảo với anh em là bây giờ tôi giữ đến rau hai mươi mấy luôn. Đấy. Nó gọi là là là là, ờ, là, là, là giữ máu tốt mà. Đúng không? À đấy thì có thế này chứ tôi lại nhớ lại cái cái cái cái hôm trước anh em tôi vừa kể cho anh em là có cái ông ông ý post cái bài của tôi lên diễn đàn ấy. Thế là có một đứa tôi đọc comment mà tôi phải nói chung là tôi phải phỉ cười luôn. Nó bảo là xem tôi cực kỳ chán bởi vì là round 21 À không, không phải RAM 21 mà là level 7 Hết tiền <laughs> Level 7 toàn hết tiền xem cực chán Thế thì tôi chắc là là, là là cái thằng đấy nó đang lang thang là ở cái rank rook hay là cái rank thấp hơn Cái rank mà khi mà người ta giữ được 50 tiền mà người ta uh, thoải mái người ta roll <laughs> Tôi nghĩ là như thế Chứ còn ở cái mức rank của tôi ấy Thì tôi tôi nhớ là Khi mà người ta ở level 7 ấy Mà người khác đang có chuỗi ấy, thì thường là hết tiền <laughs> thường là hết tiền điển hình ví ví dụ điển hình là tôi anh em thấy là rất nhiều những cái trường hợp là tôi hết tiền luôn ở round 11 hết sạch tiền luôn đấy ở round 11 để làm gì để cắt chuỗi đấy hoặc là gì để giữ chuỗi thường là như thế hết tiền nên đó là cái một cái, cái nó rất là bình thường đấy, nó rất là bình thường và với những cái anh em mà ở rank queen thì nó quá là bình thường luôn cái việc hết tiền ở level 7 Thậm chí là hết tiền ở level 6 Thế mà có đứa nó xem như thế mà nó kêu là nó chơi chán à, xem một cái kênh khác hay hơn <laughs> ok <laughs> nghe và tôi buồn cười quá tôi nói chung là tôi là tôi phỉ cười ôi thật tôi một xanh thế hai con mèo hai sao hai con con con Heaven Bomber hai sao ạ hai con zipper luôn thế thì không đỡ rồi mạnh quá mẹ ơi Thế này thì thì thôi Không xả tiền nữa anh em Xả tiền thì cũng không cắt được chuỗi đâu Thằng này quá mạnh rồi Nha anh em nhá Đó Đấy là những cái lựa chọn mà mang tính gọi là bức ngoặt đấy Sáng suốt ở trong game đấy Những cái quyết định mang tính bức ngoặt Nó là xả hay không xả Xả bao nhiêu cho vừa Xả bao nhiêu cho đúng Để máu vẫn ok Máu vẫn nhiều Cắt được chuỗi Hoặc là có thể giữ được máu Giữ được tiền Đấy Cái vấn đề đây nó trình độ cả anh em ạ Đấy chứ còn nhiều người ờ, xem tôi thấy tôi chơi dễ quá Xong đến lúc chơi cái đội hình đấy vào không được như ý muốn Thì lại chửi tôi bảo tôi lừa, tôi lùa gà <laughs> Dã man thật sự Cái chính là làm sao là tôi là cái người chơi cái layup đấy đầu tiên Và tôi là cái người nghĩ ra Thì đương nhiên là tôi phải chơi hay hơn anh em rồi Đấy chứ còn nếu mà anh em muốn đạt được cái cảnh giới đấy mà chơi như tôi Đấy, đạt được cái cảnh giới như tôi thì đương nhiên là anh em cũng phải chơi được cái số trận Nhưng tích lũy được cái kinh nghiệm y như tôi thì mới được Tức là anh em phải chơi y như tôi, luyện cái bộ đấy như tôi Đấy, với thời gian như tôi Thì anh em mới chơi cái bộ đấy thông thạo được như tôi Đấy, đó chính là cái, cái quá trình anh em ạ Cái gì cũng thế thôi, phải học Học thì nó mới giỏi được Đấy còn chỉ cần là anh em học nhá Nó lại còn phải chia ra là lý thuyết với thực hành cơ anh em ạ Học xong là phải thực hành Đương nhiên, cái gì cũng thế thôi Học đại học nó cũng thế anh em ạ Ui rồi mẹ gặp thằng này sớm thế Ôi xong rồi Thế này thì toang rồi Thằng này mạnh quá không đỡ được Anh em mất chuỗi luôn luôn thằng này Ừ, mặc dù tôi cũng có chuỗi đấy Nhưng mà tôi đành phải ngậm ngùi mà chia tay cái chuỗi này thôi Đấy Rất là đáng tiếc là trận này có một thằng nó quá xanh cái round này mà nó có cái con mèo hai sao hai con mèo hai sao với một đống cặp luôn thì tôi thua rồi Thế thôi thì phải chấp nhận anh em nhá Chấp nhận mất chuối nhưng mà máu thì vẫn giữ tốt anh em ạ Máu vẫn giữ tốt Ok Mà phải nói là quá đen khi mà gặp cái thằng đấy ở round 14 đấy Quá đen luôn đấy anh em ạ Nếu mà thằng đấy nó gặp ở round sau Tức là tôi lên 8 rồi thì cái câu chuyện nó khác nhá Lên 8 rồi ấy là chúng ta sẽ có gì Chúng ta sẽ kẹp hai mèo với 6 Hunter hai mèo 6 Hunter Rất có thể là sẽ chơi được Mặc dù là có thể là là, là, là cái cơ hội của nó Phần trăm thắng nó chỉ rơi vào khoảng 30% Nhưng vẫn có thể là chơi được Đấy Quá đen Tôi thường hay là bị như thế đấy anh em ạ Thường là tôi là có rất hay có cái kiểu là đang có chuỗi một cái quá tay một một chút là mất chuỗi hoặc là là đẩy tiền đẩy cấp nhiều đấy, lên là bình thường không làm gì thì không sao cứ mỗi lần đẩy cấp là bị đấy hoặc là uh, toàn bị mất chuỗi ở round thứ 14 round thứ 9 đấy, trước cái round quái một round thì hay bị mất chuỗi đó chính là cái đen của tôi đấy trong cái, cái, cái những cái uh, clip mà tôi làm về cái trò này thường là nó sẽ bị như thế cướp điên hay là là là, là gậy gai nhỉ <clears throat> trận này có goblin lấy gậy gai luôn bộ này bộ hunter nên là cũng cũng không không không phụ thuộc nhiều lắm vào cái cướp điên bộ này chủ yếu là búa xét thôi búa xét hút máu cuối thì thì nó mạnh chứ còn cướp điên thì thực ra nó cũng crit nó cũng ít thôi Nó cũng không nhiều Cướp điên thì để đánh assassin ngon hơn Nói chung là tôi sẽ chọn những cái món đồ làm sao nó phù hợp với trận đấu Đấy, làm thế nào để những cái món đồ giúp giữ máu giai đoạn giữa game Có thể là giữa game mặc dù là không mạnh hoặc là có thể bị thua Nhưng mà giữ máu để có thể sống sót được đến late game Lúc đấy thì có thể ra là những con co quan trọng Đấy chính là cái tiêu chí mà chơi của tôi Có thể xả tiền sớm có thể là sẽ hết tiền Nhưng mà nó đạt được cái tiêu chí quan trọng ấy Nó là form được cái đội hình chuẩn mà nó có thể giữ được máu Đấy là cái tiêu chí quan trọng nhất Và tôi cũng tự coi như là tự hào Là cái tiêu chí đấy khiến cho kênh của tôi nó trở nên hay hơn So với những cái kênh khác Đấy, thế mà có rằng nó chê, nó chán Ra mà tôi cũng chả hiểu Trong khi kênh của tôi bây giờ là được Youtube chấm điểm là hay nhất về cái bộ môn này ở trên Youtube tôi cũng không hiểu là cái định nghĩa về cái việc hay hay chán là nó nó ở chỗ nào cái định nghĩa về hay tức là nó phải là giữ tiền tốt đúng không 50 tiền ờ, 50 tiền up lên level 10 ở round 26 <laughs> dí phát lên 10 luôn mấy cái ra co đúng không ok thế thì hay như thế thì thôi thế bạn cứ xem cái kênh mà bạn thích thôi đấy còn còn ai mà thấy tôi tôi hết tiền và thấy hay ở cái chỗ hết tiền đấy thì anh em xem kênh tôi không có vấn đề đâu có nói chung là có nhiều sự lựa chọn cho nhiều người đúng không anh em cho tôi biết là tôi cũng đâu có thiếu fan mộ đâu tôi cũng không thiếu các anh em fan cứng đấy và các em rất là yêu quý cách chơi của tôi mà ừ, cũng có một cái là như này tôi cũng phải nói thật với anh em là cái tư duy của mỗi người nó khác nhau đấy có những cái người tôi không nói là là cái mức rank khác nhau nhá nhưng mà có những cái người mà cùng rank với tôi ấy nhưng mà cái tư duy của người ta khác cái lối chơi của người ta khác cái cách đặt vấn đề xây dựng đội hình nó khác Mặc dù là cái kết quả cuối cùng ấy Cái đội hình nó giống nhau Đấy, cái kết quả cuối cùng cái, cái đội hình mà nó form ra nó giống nhau Nhưng mà cái cách đặt vấn đề, cái cách xây dựng ở giữa game Đấy, cái cách mà chúng ta uh, đặt vấn đề để chọn đội hình Nó cũng là một cái mà tư duy của mỗi người nó khác nhau Mặc dù là cùng mức rank Đấy, thế nên là nó có nhiều sự lựa chọn và nó có mỗi người nó có một cái hay riêng Tôi phải nói thật là như thế, không ai giống ai cả Đấy thì bây giờ thấy cảm cảm giác là, là, là không hợp thì thôi Thì không xem nữa chứ đừng có nói lời cay đắng nhá Đừng có chửi tôi ngu Buồn lắm <laughs> Thế nhá anh em nhá Rồi th nói thế thôi đủ rồi Ủa Vai cứt Thằng top 1 chơi Goblin nó xanh như thế kia thì đơ thì đéo được đây Vai thật đấy Ôi chết tôi rồi <clears throat> Làm nào nhở mà nếu mà có thằng nào mà nó cắt được chuỗi thằng đấy thì chắc là cũng không phải tôi Tôi phải khẳng định với anh em luôn là cái tầm này bây giờ thì thằng nào đỡ được đây Heaven Bomber 3 sao thì nó bờ linh xuống một phát Nó tung trưởng thì là ít chết là cứ một quả tên lửa là chết một con ba quả là chết ba con rồi Đỡ làm sao Đấy còn chưa kể là like, liếc, các thứ nó cũng khỏe phết đấy chứ đâu có có dễ đâu <clears throat> À mà đấy tôi lại quên Vừa lấy tôi mải nói mà tôi cũng, cũng quên không không không không không nói đến cái tình huống mà cái bọn cờ lai này nó đã mạnh như thế rồi nó có chuỗi rồi nó lại mất chuỗi rồi cái thằng thằng thằng thằng top một lưới anh em ạ à. ôi mẹ ơi cái thằng top một nó cắt cả chuỗi của tôi cắt cả chuỗi của thằng cờ lai này nó cắt hai cái chuỗi anh em ơi Ui mẹ ơi bây giờ nó level 8 Nó sắp dí lên 9 đến nơi rồi anh em ạ Với những cái đội hình mạnh như thế kia Thì dí thẳng lên 10 mà kiếm Kiếm kiếm bom với cả kiếm máy bay Thôi xong rồi Chuyện này nói chung là xác định là Thôi cố dẫy ở vị trí top 2 thôi anh em ạ Top 2 thôi Nói chung là ừ, so với cái bộ Goblin thì anh em cũng biết là <laughs> Bộ đấy là cái bộ tối thượng Cứ 5 đô 2 sao mà vã thì làm sao mà đỡ anh em Xanh thế này là tí nữa phát ừ, Secret Lancer 3 sao Rồi thì Calong 3 sao Thậm chí là cả Silent ra các từ Dark Spirit khó lắm anh em ạ Bộ đấy thì nói chung là meta nào thì meta thôi Cứ, cứ lên được cái bộ đấy lên 10 full mech ở level level 9 nhà hạn Mà full 6 mech 6 goblin thì đỡ làm sao được Sớm cái này hai con mèo hai sao đấy là cái gì đấy nó thế lực lắm đấy anh em ạ Thế lực lắm mà chưa tính là cái con Heaven Bomber đâu Heaven Bomber 3 sao <clears throat> Giá heo này Thôi thôi Round 20 rồi đúng không Bán mèo đi nhở Round này sẽ phải mua quả trứng Không không thể mất quả trứng này được Round này tôi sẽ bán con mèo đi <clears throat> Bán thôi Bán thôi anh em ạ Quả trứng này chắc chắn là phải mua Tí nữa đập co Đập cho co Round này Round sau là form 6 Hunter ờ, uh, 6 Hunter 4 đỏ level 9 Ok Round này thế này được rồi Kẹp heo và giữ máu Kẹp heo vào là giữ máu được Chắc chắn là cái giai đoạn sau nó sẽ yếu hơn đấy Bỏ cái này vào này Kiếm thêm Saman Cái giai đoạn sau thì Chúng ta sẽ yếu hơn một số người ở trong cái bàn cờ này Nhưng mà chúng ta nếu mà thua cũng sẽ bị đẩy ít máu thôi Bởi vì là chúng ta có kẹp heo rồi Anh em ạ Kẹp heo vào rồi và có bộ 6 Hunter thì nó cũng giữ máu tốt Bộ đấy nó là cái bộ giữ máu tốt Ui lại kiếm gãy này Cướp điên à Bây giờ thì lại ghép cướp điên Cướp điên hay hút máu nhỉ Tôi lại nghĩ cái hút máu lại ngon hơn đấy Chơi Hunter cướp điên làm gì đâu Cướp điên nó rất khó tăng tốc crit Hút máu tự nhiên là được cộng thêm là phần trăm tốc đánh rồi anh em ạ không tôi tôi chắc là tôi lấy cái hút máu Tôi lấy hút máu thôi Cái hút máu nó tăng tốc đánh Đấy cái cướp điên thì nó không nó nó không tăng tốc đánh luôn Mà nó phải dựa vào cái phần trăm Của cái cú đánh nó có crit hay không Mà cái bọn Hunter thì nó crit nó không nhiều Chơi chơi Assassin thì ngon hơn Đó, Tôi quyết định là tôi tăng tốc đánh Bắn nhanh hơn Và chúng ta có hút máu nữa Chúng ta sẽ có hút máu hút máu là là vấn đề đấy bởi vì là chúng ta không có cái khả năng hồi máu chúng ta cần những cái món đồ hồi máu nữa một cái mặt lạng hút máu trừ giáp là một cái gì đấy mà nó cũng rất hợp lý trong cái trận đấu này 9 feather form bài khá sớm 9 feather form ở round 21 là cũng là sớm đấy tôi thậm chí tôi giờ tôi vẫn chưa form được cái này ui vẫn ăn được à được đấy nhở được đấy Tôi chưa có Hunter đâu Tôi chưa có đủ 6 Hunter mà vẫn form được Ui đây rồi hay quá Đời anh em nhá 6 Hunter 4 đỏ 6 Hunter 4 đỏ Ở level 9 Rồi bán cái này đi 6 Hunter 4 đỏ level 9 Tuyệt vời Bây giờ chúng ta có thể giữ được cái lượng máu này đến Khi chúng ta lên 10 luôn Anh em ạ Tức là tôi sẽ lên 10 luôn Tôi dí lên 10 luôn Bây giờ chỉ dí lên 10 luôn thôi anh em cái tầm này là tôi sẽ dí lên 10 và tìm cái con co ở trong cái đội hình này Và xin được chia sẻ cho anh em là cái con co ở trong đội hình này nó là cái con Light Spirit anh em nhá Và cái cái bộ này nó bắt buộc nó phải giao đấy <clears throat> Rồi ok Nói chung là gặp thằng này thì thôi tôi chịu thôi Đấy anh em thấy mèo ba rồi thì đỡ thì đéo được Nói cho nhanh cái trận này top 2 <laughs> Khẳng định luôn Trận này top 2 anh em nhá Không top 1 được Bộ này nó mới nó xanh đến cái mức độ Nó cắt đây là cái lần cắt chuỗi thứ ba của nó rồi anh em ạ ok bet omen bet omen cho vào mẹ nó xanh thế nhở đã chuỗi cộng 13 rồi lại còn ba lần cắt chuỗi mà toàn những cái chuỗi xanh ấy chứ chuỗi toàn ít nhất là phải cộng 6 cộng 7 rồi anh em ạ Đấy, tôi tôi là bị cắt chuỗi hai lần cái thằng Clyde là bị cắt chuỗi một lần mà thằng này nó, nó, nó tiền nó nhiều mà nó lại còn ra được cả cái con co ba ba ba sao nữa Đấy, ra mèo ba sao thì quá yên tâm mà dí 10 mà mà bom mấy máy bay cho vào một lúc nữa thì tôi, tôi, đỡ thì đéo rồi đội hình thì nhìn mình vẫn toàn một sao leo kha leo khèo luôn sợ sự sợ sự ấy trong những lúc cái người chơi khác thì vẫn còn đang rất là leo khèo mới form ở round 23 thôi thì bố đã coi như là sắp lên 10 rồi dí cho một phát lên 10 luôn chuỗi cộng 13 Sợ quá anh em ơi Quả này chỉ cố gắng giữ được máu thôi Dưa máu vào top 2 Còn nhà Clyde thì không sợ Nhà Clyde thì, thì, thì, thì khẳng định với anh em là không sợ Chấp Clyde level 11 luôn anh em nhá Chấp Clyde level 11 luôn Anh em yên tâm Tôi đã nói cái sức mạnh của cái đội hình này Nó rất mạnh Đấy, nó không sợ bộ Clyde Chấp cả 12 con luôn chứ chả phải 11 con 12 con luôn Nha anh em nhá Đấy, nhưng mà ừ, cái bộ Goblin kia thì tôi đang hơi ái ngại một chút Bởi vì là sắp tới là nó sẽ lên được 10 và rất có thể là nếu mà đen cho những cái người còn lại mà nó ra con bom ấy Thì cái lúc đấy thì nó đúng là cái dầu chấm hết <laughs> cho tất cả mọi người Tức là thôi thì ừ, nhường anh top 1 Đấy còn thôi thì chúng tôi chỉ xin cố gắng xin được cái top 2 <clears throat> gặp cái bọn này thì cũng cũng đang hơi sợ bởi vì là là là là, là nó phản đam anh em ạ. Ơ nhưng mà tôi vẫn thắng à. Anh em thấy không? Chưa chắc đã thua cái bọn này đâu. Chưa chắc đã thua Warrior đâu. À Warrior này chưa chưa chưa chưa. Chưa lên được 9, chưa lên được 9 anh em ạ, chưa lên được 9, chưa lên được 9 hay quá. Mày quá là chưa đủ 9 con anh em ạ. Rồi. Thế là vẫn rất là tốt đấy. 60 máu. Mà tôi tôi tôi hy vọng là mấy cái thằng kia nó chết hết đi để cho cái cái thằng thằng uh, Goblin Mech ờ, không có công nghệ Mech không toang đấy anh em ơi. Thậm chí là đen ấy nó còn không được top 2 cơ. Nếu mà nó dí tôi sớm, tôi chưa form được cái đội hình thì thì cái thằng Clyde nó vẫn ăn được tôi nhá anh em nhá. Tôi phải trong cái trường hợp mà tôi form được cái đội hình cơ. Đấy còn nếu mà tôi không form được đội hình ấy, tôi không ra con co ấy thì là xuống hố đấy. <laughs> <laughs> Tôi cũng chỉ giữ máu đến cái đoạn này thôi Chứ còn tí nữa bởi vì nó quá xanh mà Trận này có thằng nó xanh quá đi Giữ máu rất khó Round sau thì vẫn chưa lên 10 anh em nhá Round sau thì cứ từ từ đã Từ từ đó Giữ tiền để lên được 10 có nhiều tiền để roll Đấy còn đây là chúng ta đang chơi là cái bộ sáu đỏ Không cần lo lắng quá nhiều vào cái việc là mất máu đâu Bởi vì đây là cái giai đoạn mà chúng ta đốt máu anh em hiểu không Chuỗi thua cũng được không sao hết đây là cái giai đoạn mà chúng ta đốt máu Tôi xin nhắc lại nhá Giai đoạn đốt máu chúng ta giữ máu đầu game rồi Đây là giai đoạn đốt máu để giữ tiền để up lên 10 Đấy Còn cái đoạn này này <clears throat> Thực ra ấy Cái đoạn này chúng ta mất không nhiều máu Tôi phải khẳng định với anh em là mất không nhiều máu Đấy Nếu anh em form được 6 Hunter 6 Hunter 4 đỏ thì anh em chắc chắn anh em không mất nhiều máu đâu Anh em không mất nhiều máu đâu Nhá Đấy còn chơi đỏ thì anh em cứ xác định là anh em đốt máu dần giai đoạn giữa game cái giai đoạn giữa game là cái giai đoạn mà khi mà anh em đốt máu ấy anh em xuống một cái lượng máu thấp thì cái bộ đỏ này nó sẽ phát huy được cái sức mạnh máu càng thấp thì càng khỏe theo tôi ấy anh em cứ để tụt xuống 15 máu đi nhá tôi nghĩ là như thế còn nếu mà cái trình độ thượng thừa của anh em mà để tụt xuống hẳn một máu thì, <laughs> thì lúc đấy thì chắc là anh em vô địch đấy. <clears throat> thôi thì đấy là tùy vào cái độ khéo của anh em nhưng mà theo tôi để dưới 20 máu Khoảng 15 máu là vừa Lúc đấy nó tối ưu mà anh em Nếu mà anh em bị lọt một lần thì nó cũng không chết Mà nói chung ấy là nếu mà bị lọt Ở trong cái bộ này này Lọt thì cũng chỉ lọt một con thôi Nó không lọt nhiều đâu anh em ạ Nó không lọt nhiều Nó chỉ lọt một con thôi Nên là mỗi lần nó mất tí máu à Cái cái giai đoạn mà anh em xuống còn 15 máu ấy Mỗi round nếu mà thua thì tôi nghĩ là rơi vào tầm khoảng 4 máu thôi Lọt một con co hai đô à, 22 sao Đấy 2 sao 4 đô chẳng hạn Một con co Hoặc là 5 đô đi 5 đô thì chắc là cũng mất 4 máu Bởi vì là có con heo ở đây mà Chúng ta có heo giữ máu nữa Giảm 20% nữa Đấy Nên là mỗi round thì chắc là anh em cũng phải lọt Lọt là 3 round nữa Nếu mà anh em 15 máu Anh em cũng phải được 3 round nữa anh em mới đi Đấy thì Anh em giữ 15 máu là hợp lý Đấy còn đương nhiên là nếu mà anh em lọt tiếp Anh em để lọt tiếp thì anh em lại càng mạnh hơn Đúng không? Anh em dưới 15 máu anh em 10 máu chẳng hạn thì anh em mạnh hơn 15 máu anh em 5 máu anh em mạnh hơn 10 máu đấy mà anh em một máu thì đương nhiên là anh em mạnh nhất rồi <laughs> lúc đấy thì anh em mạnh nhất đấy tôi khẳng định luôn là anh em mạnh nhất <clears throat> bây giờ thì nói chung là xác định chấp nhận mất máu mất máu dần còn bố tiên sư cái thằng kia cái thằng thằng thằng goblin kia mẹ nó lên 10 rồi nó vẫn đang chuôi kia không thằng nào cắt được luôn à vãi đái thật trời ơi bây giờ tiếp theo nó sẽ là cái gì đây anh em ơi trời ơi chỉ còn tôi cái thằng thằng thằng cờ lai với cả tôi với cả cái thằng top 1 là còn cái lượng máu là còn khá khá còn lại mấy ông kia gần như là sắp bay màu đến nơi rồi kìa Gần như là sắp bay màu đến nơi rồi Căng thế nhở Sợ thật đấy Kinh khủng khiếp luôn Anh em cũng có thể thấy là một cái nhà mà chơi Goblin mà nó quá xanh thì nó nó, nó, nó kinh khủng đến cái cỡ như nào Thật sự là rất là kinh khủng Rất là kinh khủng anh em ạ quá xanh luôn ấy Bây giờ làm thế nào mà cắt được chuỗi đây khi mà nó xả hết tiền ở level 10 Để nó kiếm ca lông Và nhưng mà chưa có bom Ồ, chưa có bom chưa có bom nhưng mà tôi vẫn không ăn được thằng này đấm nó làm sao được bởi vì nó không có bom nhưng mà nó có con mèo ba sao vấn đề nó cái chỗ đấy anh em ạ vấn đề nó ở cái chỗ cái con mèo kìa chứ lại còn con heaven bomber kìa đấy chứ không phải là cái vấn đề là bom hay không đương nhiên là nếu mà nó chưa có bom thì là nó nó nó cũng là là là, là chưa có công nghệ mất ờ thì nó cũng gọi là bớt đi được cái sức mạnh của nó một chút hãm đi được một chút đấy <clears throat> à đây rồi xe linh được được được được được heo này rồi tiếp anh em ơi heo hai sao ok máy bay ok cho máy bay vào anh em nhá cho máy bay thay cho uh, sứ men rồi Chúng ta kích hoạt được hệ người lùn nữa Thêm hệ người lùn 6 đỏ À 4 đỏ mới có 4 đỏ nữa Chưa 6 đỏ từ từ đã anh em Cái lý do tại làm sao mà chưa 6 đỏ Bởi vì là hiện tại cái đội hình này nó đang có một cái lượng đam to để clear 4 đỏ thì bây giờ máu tôi vẫn nhiều 39 máu thì chơi 4 đỏ vẫn ok Đấy đam to 6 hunter Đam rất to Đấy lại kẹp thêm người lùn Đam rất to anh em ạ 6 hunter kẹp người lùn kẹp 4 đỏ Ok Đấy chúng ta vẫn có thể sống sót được tiếp còn ba thằng rồi anh em ơi Ui đây rồi Storm Saman Đấy lấy mất ra là Storm Saman thì không chơi con này nữa Bán đi Chơi bằng Storm Saman anh em nhá <clears throat> Đấy đây là cái đội hình chuẩn nha anh em nhá Rồi tôi cho 6 đỏ vào luôn này Bán Hunter đi Tạm thời cho máy bay cầm nha anh em nhá Cầm đồ máy bay cầm đồ Chia đồ cho súng máy bay thôi Máy bay thì cầm đồ bắn trưởng Còn súng thì cầm đồ đánh tay ok à, <clears throat> gần như là, là xong cái đội hình rồi đấy anh em ạ bây giờ chúng ta chỉ thiếu một con duy nhất là con light spirit bây giờ là đội hình là đã đủ 9 con thiếu một con thôi trong cái cái bộ này như thế này là chuẩn nha anh em nhá chuẩn bộ rồi đấy không? chúng ta thiếu đúng một con đấy chính là con light spirit và nó sẽ thay cho một trong hai con là con súng hoặc con thỏ trong cái trường hợp mà chúng ta có cái ba tia thì chúng ta sẽ vứt con súng đi chúng ta chơi con thỏ Ok Tạm thời tôi sẽ lấy cái mảnh linh hồn để tăng tốc đánh Ui đây rồi anh em ơi Xong rồi anh em ơi Thế là xong rồi đấy Xong rồi đấy Tạm thời chúng ta sẽ bỏ con thỏ ra nhá anh em nhá Chúng ta sẽ bỏ con thỏ ra Bởi vì uh, chưa có cái ba tia Tôi sẽ lấy cái ba tia và Chúng ta sẽ bỏ thỏ vào Trong cái cái thời điểm tiếp theo Tương lai Đấy rồi Vì bây giờ đã đủ bộ nên anh em sẽ có thể chứng kiến được cái sức mạnh của nó anh em nhá Đây Bình tĩnh dồn đồ cho line Spirit đã Ok, đây Rồi bây giờ gặp thằng nào thì thì cũng có thể chứng minh được cái sức mạnh của nó Để anh em xem cái sức mạnh của con này nó cỡ như nào anh em nhá Rồi, ui gặp thằng đang có chuyện luôn Thằng Goblin anh em ơi Rồi, ui rồi ơi anh em ơi Thấy chưa vớ phần ăn chuỗi này Đấy, anh em thấy cái sức mạnh của nó chưa Đây là cái con Light Spirit một sao đây anh em nhá 8.000 đam được gây ra Mẹ ơi cắt được chuối của thằng đang có cộng 19 luôn Đấm cả thằng thằng 11 con kìa Anh em nhìn bên thằng Clyde đi Thằng Clyde bị tôi đẩy 10 máu còn cái thằng thằng Goblin bị tôi đẩy 21 máu Ôi mẹ ơi mạnh quá <laughs> Anh em thấy cái sức mạnh của cái bộ này chưa Vãi đái chưa Mà nó dễ chơi anh em ạ Nó chỉ cần là sáu đỏ kẹp với con Light Spirit một sao thì nó cũng đã mạnh đến cái cỡ như thế rồi đấy anh em Quá kinh khủng anh em ạ à. Đội hình này lỗi vãi cứt luôn Nó mạnh quá luôn ý Đây thậm chí là tôi còn có có cái con Silent Assassin 2 sao mà tôi còn không thèm đập trứng cho vào Bởi vì là cho vào yếu hơn Đấy Cho vào yếu hơn nha anh em nhá Cho vào Silent Assassin vào thay con Light Spirit yếu hơn Bây giờ anh em xem lại một lần nữa nhá Đây tôi cho anh em xem lại này Này Cửa like nhá Cửa like nhá Cửa like này cửa là ui bay vào hết luôn rồi ui anh em ơi anh em thấy chưa mẹ ơi căng thẳng đến như thế là cùng anh em ạ à. bay màu hết luôn 11 con đấy anh em 11 con đấy anh em ạ à. vãi đái quá anh em ơi làm nào bây giờ <coughs> tôi thật cái bộ này như thế này thì thì, thì game mất cân bằng quá nó quá mạnh anh em ạ mà chơi nó dễ chứ chơi nó dễ chơi ấy nếu mà bảo một cái bộ mạnh mà khó chơi thì không nói làm gì Rồi roll đi Đây rồi thỏ sắp lên ba rồi anh em ơi Thỏ ba đi thỏ ba đi thỏ ba đi Thỏ ba thỏ ba thỏ ba thỏ ba thỏ ba Ui chứ tôi nhiều quá Cho một con thỏ ba nào Ui đây rồi Line Spirit đây rồi đập trứng luôn Ui có trứng ấy rồi Tôi để dành cho con này mà Tôi là tôi để dành cho nó đấy Chứ còn nơi tôi có để dành cho con nào đâu Quả trứng là đã chọn đúng điểm rơi rồi <laughs> Rồi xong rồi anh em ạ Xong rồi Light Spirit lên được 2 sao Trò chơi kết thúc Trò chơi kết thúc à Anh em ơi vô địch nha anh em nhá Goblin xanh thì cỡ như nào thì bây giờ là cũng quỳ lại rồi <clears throat> Bao nhiêu con 3 sao thì cũng quỳ lại hết Anh em ạ à. Ôi anh em nhìn kìa Anh em đếm xem bao nhiêu giây Anh em đếm xem là có được 5 giây là là test đội hình không có được 5 giây không? Ôi, làm gì được 5 giây? Làm gì có cái cỡ được 5 giây đâu anh em ạ. À. Không có cỡ được 5 giây. Khỏe quá anh em ơi. À. Đùa Thật đấy <laughs> Trời Đội hình lỗi quá luôn Lỗi như này theo anh em là phải làm nào <laughs> Lỗi như này thì nói chung là nó dễ đến cái mức độ mà Tôi phải nói thật với anh em là Cái người chơi ấy Mà người ta, ta, ta gọi là chơi kém nhất Thì người ta cũng sẽ vô địch Nếu mà người ta form được cái độ bộ này Nó có phải làm cái gì đâu Khổ Form được cái bộ này vô địch luôn đi Nhá Không có cái bộ nào ăn được tôi nói thật cái bộ mà xứng đáng là đánh giá là tier S Là cái bộ assassin kẹp cọc ấy Vào đây Trời ơi, một cái hất tung của con con tsunami thôi Là bay màu cả đội hình luôn Anh em ạ, à, bay màu cả đội hình luôn Lấy cái cửa gì mà ăn được trong khi đây là cái bộ sáu đỏ cái Những cái cú crit ấy Nó không thể một phát tất sát giết được cái bọn sáu đỏ này đâu anh em ạ à. Anh em thấy chưa, mẹ bay màu hết luôn này Mà đây là cái bọn cửa lai đấy nhá Là cái bọn mà nó cực kỳ trâu đấy này ca lông này, ca lông full đồ này, ca lông. ơi giời anh em nhìn thấy chưa? Không có một cái cửa nào luôn ý anh em ạ. À. Level 11. Ca lông 2 sao. Trời ơi. Tôi phải nói là tại sao lại cái bọn nhà phát hành nó lại có thể là ra nó ra cái con live split này mà kẹp vào cái bộ sáu đỏ lỗi như này được nhở? Đấy cái bộ ba hunter sáu đỏ kẹp với live split Mẹ ơi nó mạnh cái cơ như này thì đỡ thế nhau được đây anh em ạ à. <clears throat> đấy bây giờ cái thằng goblin ấy cái tầm này thì chấp nó cả cái con bom hai hai con bom hai hai con máy bay hai nhá hai con bom hai hai con máy bay hai con ca lông hai cho luôn nhẹ nhàng hai con ca lông hai luôn đi vào rồi cũng coi như là quỳ lại thôi cái tầm này bây giờ cái bộ này nó nó, nó, nó quá mạnh rồi anh em ạ à. nó gọi là bất khả chiến bại nha anh em nhá bất khả chiến bại đấy là cái đội hình mà tôi đặt tên cho cái đội hình này đội hình bất khả chiến bại luôn lấy đâu ra cửa nào mà ăn được cái đội hình này đây bây giờ nó quá dễ chơi <clears throat> nếu mà nó khó như cái bộ goblin ấy nó khó như bộ insect ấy để bảo lết game nó mạnh ấy thì không nói làm gì đấy nó khó như bộ goblin chơi rất khó chơi rất khó lết game ra được những cái con 5 đô 2 sao khỏe đấy vô địch thì không nói ở đâu đây rồi đây rồi đây rồi <laughs> đây rồi anh có chấn phái là cái ba tia đây này bây giờ tôi có thể bỏ con súng và tôi cho con thỏ này vào ui mẹ ơi bây giờ thì thứ nhất nha là tại sao lại con thỏ này khi mà con con Tsunami lò hất lên ấy là gần như là toàn bộ đối thủ chết hết rồi chỉ còn có con co thôi thì cái con thỏ này đóng vai trò là là là coi như là khống chế con co cuối cùng đấy đấy chính là cái điểm mạnh của cái con thỏ này này là phải chơi con thỏ quá mạnh luôn anh em ạ <clears throat> Tôi cũng không hiểu đối thủ bây giờ làm cái cách nào đây Chỉ một cái hất tung lên là bay màu hết rồi Đấy anh em thấy chưa Đấy con lốt cái con thỏ này là cái con mà, mà xử lý lốt những cái con còn lại Có thế thôi Bây giờ con thỏ còn lại thì đây Thế là bây giờ xong hết rồi Anh em thấy chưa mạnh chưa Đỡ thì nó được Tầm này bây giờ bọn nó bây giờ là, là thôi xong hết rồi anh em ạ Xong hết rồi <clears throat> Quá kinh khủng Quá kinh khủng Làm nào bây giờ nhở <laughs> Thôi thì tôi cũng đặt ra một câu hỏi cho tất cả các anh em mà đang xem Đang xem video clip này Tôi đặt câu hỏi luôn Đấy là làm nào Làm thế nào nhỉ Đội hình nào theo anh em đội hình nào có thể ăn được đội hình này <laughs> Thực ra tôi cũng ra rồi anh em ạ à. Tôi ra đội hình rồi Tôi chơi rồi Đấy có đội hình rồi tôi mới mới mới ra cái bộ này cho anh em chơi đấy <laughs> tôi có đội hình ăn bộ này rồi ăn ngon luôn ăn nhẹ nhàng luôn nhưng mà từ từ bình tĩnh <laughs> anh em cứ suy nghĩ đi anh em trả lời nhá còn đương nhiên thì làm sao mà tôi trình độ của tôi mà lại còn còn chưa ra cái đội hình ăn cái bộ này thì nó lại quá là bình thường luôn rồi roll tiếp rồi anh em thôi round này là kết thúc rồi đấy hết tiền anh em nhá <clears throat> hết tiền rồi đó, trò chơi đến đây kết thúc rồi, không phải suy nghĩ nhiều đâu anh em ạ. Anh em nhìn cái lượng đam mà cái con uh, con con con Light Spirit nó gây ra là anh em cũng biết là không có cửa cho đối thủ. Ui, xong rồi thôi, đập trứng luôn đó Hai quả trứng cuối cùng dành cho cái con này và con này xong rồi. Ok. Bây giờ Tetsulami là hất là toàn bộ bản đồ cho anh em nhá. Một sao thì còn chưa tới được những cái ô trong cùng nhưng mà bây giờ là hai sao thì là toàn bộ những cái con ở đằng sau là bị hất lên hết. Quá khỏe anh em ơi, bay màu mẹ hết luôn. Anh em nhìn cái lượng đam kìa. 14.000 đam, 15.000 đam luôn mà nó rất nhanh, cái diễn biến nó rất nhanh. Vào phát là gần như là bay màu hết. <laughs> Ôi trời anh em ơi. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi Và anh em biết tại sao mà tôi lại ra clip này vào cái ngày hôm nay không? Ngày 18 tháng 11 là bởi vì chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến ngày 20 tháng 11 rồi đấy anh em <laughs> Hãy tôn vinh những người đã dạy cho anh em những cái gì hay ho anh em nhé một lời cảm ơn thôi là cũng thấy ấm lòng rồi Cảm ơn anh em rất nhiều Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái Để xem một cái trận đấu mà tôi slowbone cái bộ siêu đẻ Mèo mèo mèo mèo mèo mồm đối thủ Đối thủ coi như là khóc thét luôn 29 round là coi như là bay hết nha anh em nhá Và anh em cũng có thể